cùng đến với đoạn đầu tiên nha mọi người kéo tay đưa hông tương tự thẳng và ba và bốn đúng rồi để hông lên năm và sáu và bảy và tám tiếp theo để được lên phải và và hai tay đẩy ngang đưa ngược một vòng từ phải lên và sát và tiếp theo tay che miệng ra người hơi nhún chân xuống và đẩy hông ra sau một hông về hai lần và lần thứ ba tiếp theo và nhảy tại chỗ động tác tiếp theo đưa một chân lên đổi trụ hai tay lên ngang vòng ờ, từ trái qua phải hai lần ok phía giữa tương tự bên này hai vòng ờ. phía giữa và mở chân đi ở giữa hai vòng ờ. và ok mọi người cùng tập lại từ đầu đến cuối mình nha năm sáu bảy tám một bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba về bốn năm sáu bảy về tám một hai ba